Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều, bài 8 nghị luận xã hội hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành tiếng Việt, sách giáo khoa từ trang 42 đến trang 43. Chúng ta tìm hiểu một chút về phần lý thuyết, tri thức tiếng Việt, liên kết và mạch lạc trong văn bản. Liên kết là sự thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu, các đoạn, các phần của văn bản bằng phương tiện ngôn ngữ thích hợp Mạch lạc là sự thống nhất về chủ đề và tính logic của văn bản. Một văn bản được coi là có tính mạch lạc khi các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về một chủ đề và được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Về cụm động từ là loại tổ hợp gồm nhiều từ, trong đó có động từ làm thành tố trung tâm. Cụm động từ đầy đủ gồm 3 phần, thành phần đứng trước, thành phần trung tâm hay còn gọi là động từ trung tâm và thành phần đứng sau. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng phần lý thuyết chúng ta làm bài tập 1. Hãy làm rõ tính mạch lạc của văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Hồ Chí Minh bằng cách chứng minh các phần, các đoạn, các câu của văn bản này đều nói về một chủ đề và được sắp xếp theo một trình tự rất hợp lý à, với cái bài này thì nó rất là khó đối với các em nhưng rất là may là chúng ta đã học văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta rồi chính vì vậy mà chúng ta có thể làm như ờ, sau tính mạch lạc của văn bản tinh thần yêu nước của nhân dân ta các câu văn đoạn văn đều xoay quanh chủ đề yêu nước câu chủ đề là dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước các phần các đoạn được sắp xếp theo một trình tự hợp lý phần mở đầu nêu chủ đề bàn luận dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Phần tiếp theo nêu các khía cạnh, nội dung nhỏ của vấn đề, làm rõ chủ đề chung của văn bản, để dẫn chứng lý lẽ để làm rõ chủ đề. Đầu tiên là lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta, đấy là lý lẽ. Dẫn chứng là chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Rồi lý lẽ đồng bào ngày nay cũng rất yêu nước. Dẫn chứng, các cụ già, em nhỏ, dân miền ngược, miền xuôi, ai cũng yêu nước, ghét giặc. Bộ đội bám giặc, hậu phương nhịn đói để phần tiền tuyến, công nhân tăng gia sản xuất. Kết thúc vấn đề, khẳng định truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân và kêu gọi mọi người hành động phát huy tinh thần ấy. Câu 2. Phân tích tính liên kết của văn bản, tinh thần yêu nước của nhân dân ta Hồ Chí Minh. A. Các câu trong đoạn văn thứ nhất từ đầu đến lũ cướp nước và đoạn văn thứ hai từ lịch sử ta đến dân tộc anh hùng được liên kết với nhau bằng những từ ngữ nào? Hãy chỉ ra những từ ngữ đó. B. Xác định những câu có tác dụng liên kết đoạn văn chứa chúng với đoạn văn đứng trước trong văn bản trên. Chúng ta trả lời câu A. Các biện pháp liên kết và những từ ngữ được dùng làm phương tiện liên kết các câu trong đoạn văn thứ nhất và đoạn văn thứ hai của văn bản là Biện pháp lập từ, tinh thần yêu nước, chúng ta, ta, lòng nồng nàn yêu nước. Biện pháp thay thế từ ngữ, lòng nồng nàn yêu nước, đó, yêu nước, ấy, nó. Biện pháp nối, các từ ngữ nối như từ đến, tuy, nhưng, những. Câu B. Những câu có tác dụng liên kết đoạn văn chứa chúng với đoạn văn đứng trước trong văn bản. Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước. Tinh thần yêu nước cũng giống như các thứ của quý. Câu 3. Tìm vị ngữ là cụm động từ trong những câu dưới đây ở văn bản đức tính giản dị của bác Hồ của Phạm Văn Đồng, xác định động từ trung tâm và thành tố phụ là cụm chủ vị trong mỗi cụm động từ đó. A. À, ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. B. Nhưng chớ hiểu lầm rằng bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết, ẩn dần. Câu A ta trả lời, vị ngữ là cụm động từ, càng thấy bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Thành phần phụ trước là từ càng, động từ trung tâm là thấy, thành tố phụ sau là một cụm chủ vị. Từ chỗ bác quý trọng cho đến phục vụ, trong đó bác là chủ ngữ, quý trọng biết bao cho đến phục vụ là vị ngữ. Câu B, vị ngữ là cụm động từ, chớ hiểu lầm rằng bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh cao theo kiểu nhà hiền triết, ẩn giật. Thành phần vụ trước là từ chớ, thành phần trung tâm là hiểu lầm, thành tố phụ sau là cụm chủ vị. Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh cao theo kiểu nhà hiền triết, ẩn giật. Trong đó bác là chủ ngữ và đoạn sau là vị ngữ. Câu 4. Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 dòng nêu cảm nghĩ của em về một văn bản nghị luận xã hội đã học, chỉ ra tính mạch lạc và các biện pháp liên kết được sử dụng trong đoạn văn đó. Chúng ta có thể tham khảo đoạn văn sau. Bác Hồ, hai tiếng gọi thân thương biết mấy, người là lãnh tụ vĩ đại, vị cha giả kính yêu của dân tộc. Trong cuộc sống cũng như công việc, người luôn là một hình mẫu về sự giản dị, khiêm tốn. Đó là một đức tính, một phẩm chất đáng quý được Phạm Văn Đồng thể hiện rõ nét trong văn bản, đức tính giản dị của bác Hồ. Theo ông, đức tính ấy được thể hiện trong mọi mặt của bác như bữa cơm hàng ngày chỉ có vài ba món đơn giản. Nơi ở của bác là nhà sàn đơn sơ mộc mạc với vài phòng. Trong lời nói bài viết của người cũng hết sức giản dị. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không hề thay đổi. Sự giản dị thanh bạch trong đời sống của người là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ học tập và noi theo. Là học sinh, em sẽ cố gắng rèn luyện theo những phẩm chất quý báu ấy để sau này trở thành con người có ích trong gia đình và xã hội. Tính mạch lạc là các câu trong đoạn đều tập trung làm sáng tỏ chủ đề, sự giản dị của bác trong cuộc sống và công việc. Biện pháp liên kết có phép lặp